rồi chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha hôm nay à, team của mình sẽ chơi à, trò chơi lô tô nghe anh em đây là bộ lô tô nghe anh em à phần thưởng là con gấu bông nghe anh em đây <laughs> phần thưởng chiến thắng trong ngày hôm nay là con gấu bông này nghe anh em con chó bông <laughs> chứ không con gấu bông rồi mình cũng à, chia sẻ sẽ là chơi ngày hôm nay nghe anh em tức là một người sẽ kêu lô tô và những người còn lại sẽ đặt số rồi anh em nào mà đủ 5 à, con hàng ngang trước thì sẽ chiếm được phần thưởng phần thưởng sẽ là con có bông đây đây con có bông này nghe nè rồi bây giờ mời tất cả anh em cùng theo dõi tiếp video của mình ha rồi thành viên hôm nay sẽ chơi à, trò chơi lô tô đây này nghe anh em đây có à, cũng khá khá thành viên tham gia nghe rồi thành viên đầu tiên điền đây mời cả nhà ăn cơm nha <laughs> rồi đẹp cu te gì kìa tiếp tục kim cương tường vi rồi chớp mi còn đây là thành nhân tiếp tục là ngọc diệp kế tiếp là ngọc quyền dạ đây là phi toàn anh em ờ, rồi thành viên còn lại là mình nghe anh em bây giờ mình à, bắt đầu cuộc chơi nghe anh em Đừng áp kim nữa nếu ai nghe một kênh 70 59 Không kịp bỏ vé tay trong chờ đợi tám bảy ban chị Ê, chuẩn bị nha, chuẩn bị nha Em có tin là em hết tin là chung con luôn không? không Đúng rồi, đúng rồi Kiểu gì mày ơi, mày nói vậy Số 4 Mày nãy giờ nói gì luôn á <laughs> hai mươi ba mươi 30 Dễ cho em Là hồi trước thôi chứ có cuối cùng là năm mươi Bắt bắt lên mày cả mười Thôi thôi thôi nè Đừng đùa nè ủa năm mươi đâu thì đất ơi rồi ơi nhập miếng không có không có ở ngoài trời ơi trời sao trúng số dữ gì lại cũng con lại nữa bốn mươi hai hai mươi tám rồi thiếu vào mười ba tính nha tính nha hai lần tính ba mươi chín thì còn số tám rồi cần đã số tám rồi cần đã ừ ba mươi tám bị họ rồi họ họ nha họ họ rồi nha chuẩn bị có tiền đổ phạt anh đây bốn ba ê gán lên chị ba mươi chứ phải là kết tám bảy mươi tám rồi đức thơ đức thơ nha ờ. là quá thôi được rồi thôi đức thơ vậy 74 74 mà 71 1 1 1 Ừ 71 Đọc 71 Ủa đọc 71 chứ quay lại là gì? Đọc tiếp đi nó nhiều quá 21 Họ nha Họ sao lên sớm nè 45 <laughs> Mà đưa em thấy mọi chuyện mình chơi được họ trước rồi à. Ờ. bốn sao ờ. trời mừng quá được cái hai hòn hả chín bảy đây đây chơi nào nào lao bảy mươi bốn nhưng nó trái cá rồi mình cũng trái rồi mà tao tám tao tám năm mươi bốn kêu ai biết là kính con kêu để vô phía chính đi chưa em ra em ra em được chưa chưa chưa vô phải không rồi vô rồi rồi em được nhận phần thưởng cho má <laughs> áp lực quá áp lực sai hết sai hết để chủ trang quay phim mà chưa rồi thành viên danh giá nhận được phần thưởng con gấu hình con chó nghe nào <laughs> Đây bây giờ mình mình kiểm mình kiểm tra cái số ờ, mà đã chiến thắng anh em. 9 16 46 65 80. Ủa cái đâu? Rồi, bây giờ mình ờ, kiểm tra cái phần ờ, chủ cờ lô tô nghe anh em. Đó, đây là những con số mà à, thành viên đã chiến thắng. <laughs> <laughs> rồi sau đây là phần à, trao thưởng cho thành viên chiến thắng trong cái hội lô tô ngày hôm nay nha anh em rồi mời thành viên danh giá ngọc quyên dạ. rồi hướng về sân khấu ơi rồi chúc rồi, dạ. mừng uh, thành viên ngọc quyền nha rồi đem về nhà đi rồi đi con còn gấu không ạ rồi rồi cuộc thi ờ, lô tô ngày hôm nay mình xin dừng lại ờ, luôn nha anh em hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp xin chào